Xin chào tất cả mọi người thì ngày hôm nay thì à, mình à, làm tiếp một à, video để cho mọi người thấy cái hình ảnh thực tế về việc mà chạy bồ câu của mình đi làm trại bấm lồng cũng như là ghép chim bồ câu cho người nuôi đây là cái trang trại hơn 500 cặp mọi người nhé hôm nay thì mình đang ở miền Trung đây mình cũng ít cái à, một hộ nông dân họ có nhu cầu lập trang trại nuôi chim bồ câu và muốn hợp tác với nông dân làm giàu và phát triển à, à, năm trước mắt là 500 cặp chim bồ câu titan thái siêu thịt thì à, ừ, mình à, có mặt liền để à, thứ nhất là bấm lồng và đưa những cái cặp chim bồ câu có thể nói là chất lượng nhất đến với à, người nông dân tất cả nhà, những cái lồng này máng ăn rổ đẻ hệ thống nước tự động chim tất tần tật là ở trại mình sản xuất luôn nha mọi người mình à, luôn muốn tạo thành một cái vòng tròn khép kín để cái sản phẩm của mình làm sao nó chất lượng nhất và đưa được những cái giống chim bồ câu cũng như là cách nuôi đến cho bà con một cách hiệu quả thì khi mà chim à, đến nơi thì à, bây giờ là mình đang hướng dẫn để cho ăn thì à, bước đầu tiên thì à, chim màu công mình cho ăn ít thôi nha mọi người như những video mình có hướng dẫn cho mọi người đó khi mà mới bắt chim về thì mọi người cho ăn ít thôi chứ cho ăn nhiều là đôi khi là nó sẽ bị à, chướng bồ diều đó một thời gian sau ví dụ là mà à, 3 đến 4 ngày sau thì mình cho ăn chế độ bình thường còn khi mà mới bắt về thì mọi người cho ăn ít thôi nhá đấy mọi người phải thấy không những cặp chim màu cầu rất to và lồng mọi người thấy là nhìn rất chắc chắn này đây là lồng à, à, cái thép của mình là thép 3 ly 2 nha mọi người phải nói là mình hay nói là cái cái cái thép ở trại mình á là sản xuất có nghĩa là siêu bền luôn xài khoảng trên một chục năm á trên chục năm thì mình vẫn xài tốt tại vì à, mình có một cái là chống rỉ còn máng ăn rổ để hệ thống nước tự động thì mình làm rất là bài bản cái à, cái ống à, của cái à, đường dây nước mình cũng làm chống chống rêu luôn có như tại vì nhiều khu vực á thì anh em sử dụng cái cái hệ thống nước tự động thì nó bị bám rêu sử dụng một thời gian dài thì nó rêu nó bám rất là nhiều và nó ảnh hưởng đến cái um, cái chất lượng nguồn nước và con chim uống vào nhiều khi nó bị bệnh chính vì vậy là à, hiện nay là mình um, đa số là mình xài cái cái ống nước nó, nó chống rêu bám mọi người nhé thì uh, à, 500 cặp chim bồ câu thì uh, cũng uh, cái số lượng thì cũng uh, gọi là cũng được mọi người ạ. 500 cặp chim bồ câu và ở khu vực miền Trung này thì uh, nói chung là nuôi chim cũng uh, rất là ok nhá. Khu vực miền Trung thì uh, ví dụ như là những cái mùa bão thứ thì mình quay lại thôi chứ còn những cái mùa khác thì cũng tương đối là bình thường. Đây là những cặp chim bồ câu là, là sinh sản liền mọi người. Đây là những cặp chim bồ câu là về là sinh sản liền đấy nên là khi mà mình làm chim bồ câu à, à làm trại à, làm chuồng cho mọi người ấy, thì mình cũng làm rổ đẻ lên để à, khi mà ví dụ là nó có đẻ trứng và nó ấp và nuôi con liền á thì à, có để phục vụ cho những cặp chim bồ câu này và à, chắc chắn là với cái số lượng chim bồ câu nhiều này thì à, phải sử dụng máy ấp trứng rồi đó là chuyện à, à, mình à, khi mà mình à, mang chim đến cho bà con thì mình cũng hướng dẫn kỹ thuật để mọi người nuôi làm sao cho nó đảm bảo và có một cái phải nói là tuyệt vời nữa đó có nghĩa là mình à, bao đầu ra cho mọi người đây là những cặp chim à, mình à, tại vì mình vừa mới mới ghép chim xong mà mình quay video liền á nên là chim nó nằm thở mọi người <laughs> nhìn cũng rất là, là buồn cười này thì chắc khoảng à, vài tiếng sau thì nó nó nó bắt đầu là khi mà nó nó, nó tươi tỉnh nhất nó, nó nó tắm uh, rỉa lông có thứ xong thì nó, nó nó sẽ tươi tỉnh thì cũng có rất à, nhiều cặp trên đường đi mình vận chuyển nó đẻ luôn trên đường đi á <laughs> và như mình cũng có trao đổi là những quả trứng đấy thì đa, đa số là mình không có ấp được tại vì nó nó, nó bị hư đây khi mà mình cho nó ăn cái đợt đầu tiên thì à, đa số những cặp chim này là bắt đầu là tươi tỉnh trở lại rồi và chim bộ à, bồ câu bên mình đã mình à, nhắc lại với mọi người đây là dòng bồ câu ờ, chim bồ câu ti tan thái siêu thịt nhé tại vì nhiều người cũng có hỏi mình là hiện tại trại mình đang à, có cái dòng chim bồ câu này là chủ yếu ấy. để trại mình là dòng chim bồ câu ti tan thái siêu thịt à, và khi mà mình à, hợp tác với mình thì mình sẽ bao đầu ra luôn cho người nuôi tại vì thời gian đầu thì mình à, à, hiểu cái tâm lý người nuôi là họ rất ngại tại vì có nhiều người nuôi không có đầu ra thì ở trại mình có một cái chính sách là bao đầu ra cho người nuôi luôn nên là mình cũng uh, hợp tác được uh, đối với à, rất nhiều người ở, ở Việt Nam mình từ Bắc chí Nam luôn và đây là trại uh, cũng uh, tương đối mới của mình ở khu vực miền Trung và những uh, ở những cái địa phương xa xa thì uh, anh em nào mà muốn thì mình sẽ uh, gọi là mình sẽ cho thành lập chi nhánh của kênh nông dân làm giàu mình luôn rồi ví dụ mai mốt anh em nào cần thì mình sẽ sẽ phân phối giống cho nó thuận tiện đó mà thì à, bây giờ là cũng à, là dịp cuối năm rồi thì à, mình cũng còn cũng khá là nhiều đơn hàng đấy thì à, hiện tại thì mình cũng đang tranh thủ giao để à, kịp kỳ nghỉ Tết và cũng có ừ, rất nhiều những đơn hàng của bà con nông dân hẹn tại à, qua năm mới họ sẽ bắt <laughs> đó à, cũng là một tín hiệu phải nói cũng là rất là vui tại vì à, hiện nay thì à, mọi người cũng có thể thấy là à, kinh tế gặp nhiều khó khăn công ty doanh nghiệp đó họ phá sản rất là nhiều nên là cũng rất nhiều người trở về quê nha mọi người trở về quê và họ cũng à, tìm và học hỏi những mô hình phát triển kinh tế và họ cũng à, tham khảo mình và cũng à, à, hợp tác với mình và phát triển à, với việc à, là nuôi con chim bồ câu này thì mình thấy đó là cũng một tín hiệu rất là hay và còn mình thấy có một cái nó còn hay hơn nữa đó là ở trại mình bao đầu ra cho người nuôi luôn có nghĩa là mọi người chỉ phải nuôi thôi và cái đầu ra thì mình sẽ lo cho mọi người và tới tháng thì mọi người cứ ờ, chuyển chim ngược lại cho mình tại vì chim thịt mà chuyển ngược lại cho mình rồi mình sẽ ờ, à, đếm ờ, số lượng rồi mình sẽ chuyển chuyển khoản lại cho mọi người thì mới có thể nói là cái thời buổi hiện nay nó nó hiện đại mà chỉ cần tinh một cái thôi là tiền là trong tài khoản mọi người rồi nhanh gọn một phút 30 giây sau thì cái đó thì mình cảm thấy rất là hay và năm 2022 ấy, thì có thể nói là một năm mà mình nhận thấy được là rất nhiều người bắt đầu với mô hình nuôi chim bồ câu đây là mình nói sự thật nhé và trên kênh của mình thì mọi người cũng có thể thấy này mình à, có những đợt đi giao chim bồ câu ấy, thì mình hay quay video lại để mọi người thấy được là cái thị trường chim bồ câu nó nở rộ như thế nào có thể nói là đây là một cái mô hình nó hot nhất hiện nay luôn á chứ còn nuôi uh, trâu nuôi bò nuôi heo nuôi gà đấy, thì à, có nhiều người nuôi nó rất là khó tại vì à, mọi người biết làm sao rất là lâu mình mới có à, thứ nhất là cái thương phẩm của con heo con gà hoặc con trâu con bò có khi cả năm trời hai năm trời bạn nuôi một con bò một con trâu thì rất là khó khăn còn nuôi chim bồ câu thì hàng tháng mọi người đều có rồi tầm khoảng 20 đến 25 ngày là mình đã có chim ra ràng rồi thì có thể nói đây là một cái kiếm tiền cũng rất là nhanh và mình cũng mau lấy lại vốn nữa và đặc biệt là những cái cái thiết bị cũng như chim bồ câu này thì mình có thể nuôi trên chục năm mà và đặc biệt là cái lồng chim bồ câu nữa ở trại mình cái này là trại mình sản xuất luôn đấy mọi người cái này là trại mình bấm sản xuất luôn theo đúng kích cỡ của ở, ờ, ở bên Thái họ áp dụng và mình áp dụng ngược về Việt Nam tại vì những cái tiến bộ của bên nước ngoài ấy, thì họ à, có một cái kỹ thuật rất là hay nên là mình à, học hỏi thôi mình học hỏi về và mình áp dụng Việt Nam mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời luôn có thể nói là à, à, cái việc mà nuôi chim bồ câu đó là một cái hướng cũng rất là nhiều thuận lợi và tuy nhiên thì à, nếu mọi người nuôi chim bồ câu thì mọi người cũng phải à, biết kinh nghiệm nuôi nhé thì ở trại mình có một cái đó là trại mình sẵn sàng à, hướng dẫn nuôi à, kỹ thuật nuôi cho mọi người và cái đó là chuyện đương nhiên rồi và chắc chắn 100% là cái đấy là mình không tính tiền cái đấy là mình làm vì cái niềm đam mê của mình anh em nào mà gặp khó khăn trong việc nuôi chim bồ câu thì cứ alo cho mình theo con số điện thoại mình để bên dưới đấy là 096 114 2323 và cái này là mình có Zalo luôn YouTube thì là kênh nông dân làm giàu của mình và sắp tới thì mình cũng đồng bộ thương hiệu đó là cái thương hiệu của mình mình lấy là nông dân làm giàu luôn và website của mình cũng là nông dân làm giàu để mọi người à, thứ nhất là tìm cho nó dễ và mà khi mà nhắc đến nông dân làm giàu thì mọi người có thể tìm cũng rất nhiều à, uh, cách để có thể ra được trên Google mọi người chỉ cần gõ nông dân làm giàu nó sẽ ra này mọi người gõ trên Facebook là nó sẽ ra nông dân làm giàu này đặc biệt là YouTube nông dân làm giàu bồ câu thì chắc chắn nó sẽ hiện lên kênh của mình và mọi người có thể theo dõi tất cả những cái video mình đã làm về việc nuôi con chim bồ câu và mình nhắc lại với mọi người đây là hơn 500 cặp chim bồ câu titan thái siêu thịt và mình làm trại cho khách ở khu vực miền Trung nhá thì à, sắp tới thì à, cái mô cái trại này thì sẽ hướng đến khoảng vài ngàn cặp đấy thì à, à, à, những người mà mà có thắc mắc về việc nuôi chim bồ câu á bà con thì có thể à, comment ở bên dưới video hoặc là alo cho mình và hoặc nhắn tin theo zalo cho mình nhé cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình